Chí Minh hiện nay thì cứ có 2,7 cặp kết hôn thì lại có một cặp ly hôn và tình trạng những cặp mà kết hôn trẻ và ly hôn thì ngày càng nhiều hơn và xảy ra thường xuyên hơn trong những năm trở lại đây à, dễ dàng đến với nhau rồi lại dễ dàng chia tay tuy nhiên thì quý vị có biết không ạ hậu quả lớn nhất và mất mát lớn nhất thì lại không thuộc về các cặp vợ chồng À vâng, ngoài những giá trị vật chất, những cái món đồ, những tài sản thì tôi nghĩ rằng cái điều quan trọng nhất mà hai vợ chồng, những cặp đã ly hôn quan trọng hơn đó là vấn đề con cái của chúng ta và ngày hôm nay để ờ, cùng hiểu rõ hơn về câu chuyện hậu ly hôn con cá sẽ thuộc về ai thì ờ, chúng tôi xin được chào đón luật sư Lê Minh Trường, giám đốc điều hành công ty luật Minh Khuê. Xin chào anh ạ. Cảm ơn Mai Trang và Quốc Duy. Xin chào các quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Cà phê sáng của VTV3. Vâng ạ, xin mời anh ngày hôm nay sẽ chia sẻ và những thông tin chính liên quan tới việc là sau khi ly hôn thì quyền nuôi con sẽ thuộc về ai ạ? Hiện nay ở nước ta thì số lượng các vụ án ờ, ly hôn chiếm 50% số lượng các vụ án dân sự. Và đối với trong các cái tranh chấp về quan hệ hôn nhân gia đình thì tranh chấp về quyền với con là một trong những cái tranh chấp mà tồn tại rất nhiều các cái vấn đề pháp lý à, còn bàn cãi, còn tranh cãi. Và nếu như chúng ta xử lý không tốt hoặc là không khéo léo thì cái hậu quả pháp lý sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến con trẻ của mình. Vâng, à, chắc hẳn rằng tất cả mọi người thì đều rất là quan tâm tới à, một vài những cặp sao nổi tiếng trên thế giới ly hôn và chắc chắn mọi người bên cạnh việc đó cũng quan tâm tới việc là sau khi họ ly hôn thì tài sản rồi quyền sở hữu cũng như là quyền nuôi con thuộc về ai. Vậy thì à, luật sư có thể đưa ra một số ví dụ không ạ? Vâng. Ờ, nhiều người trong chúng ta thì rất quan tâm đến các vụ ly hôn của các cái diễn viên nổi tiếng uh, thế giới như Angelina Jolie uh, và Brad Pitt hay là trước đó à, là các cái cặp hôn nhân à, nổi tiếng khác như Katy và Tom Cruise. Họ đều là những cái minh tinh hàng đầu và có khối tài sản lớn đến đến hàng trăm triệu đô la Mỹ. Thế nhưng trong những cái vụ ly hôn thì việc ai sẽ giành được quyền nuôi con mới là điều những người trong cuộc lẫn công chúng hết sức quan tâm. Con cái lúc nào cũng là tài sản quan trọng nhất đối với cả cha và mẹ. Điều này đúng ở mọi câu chuyện với mọi quốc gia, với mọi dân tộc tại Việt Nam thì có thì cuộc chiến giành quyền với con đôi khi không chỉ xảy ra giữa cha và mẹ mà nó còn xảy ra giữa hai bên gia đình nội ngoại thậm chí là cả hai bên dòng họ dòng tộc với nhau. À, vâng vậy thì uh, chúng ta vẫn nói về cuộc chiến giành lại con của mình. Vậy thì pháp luật Việt Nam có quy định rõ ràng về điều này hay không ạ? Vâng, theo quy định của luật hôn nhân gia đình năm 2014 thì pháp luật tôn trọng sự tự nguyện thỏa thuận giữa hai vợ chồng. Cụ thể theo quy định tại khoản 2 điều 81 quy định vợ chồng thỏa thuận về người trực tiếp nuôi dưỡng con, nghĩa vụ và quyền của mỗi bên theo quy định sau khi ly hôn. Trường hợp không thỏa thuận được thì tòa án quyết định giao con cho một bên trực tiếp nuôi con căn cứ vào quyền lợi của con. Nếu con trên 7 tuổi thì hai bên phải xem xét đến nguyện vọng của con. Như vậy thì hai vợ chồng khi tiến hành ly hôn cần có sự bàn bạc thống nhất với nhau về quyền với con. Và chỉ khi tòa án tòa án chỉ xem xét đến à, giải quyết tranh chấp khi hai vợ chồng có đơn đề nghị giải tòa án giải quyết trực tiếp tranh chấp khi hai bên không thể nào thương lượng được cái quyền với con. Và pháp luật hôn nhân gia đình cũng quy định rõ các nguyên tắc để giải quyết tranh chấp quyền nuôi con sau khi ly hôn. Thứ nhất, con dưới 36 tháng tuổi thì quyền nuôi ưu tiên thuộc về mẹ. Thứ hai, con từ 3 đến 7 tuổi thì quyền nuôi là ngang nhau và con trên 7 tuổi thì tòa án phải hỏi ý kiến của cháu bé bằng văn bản xem nguyện vọng của cháu muốn ở với ai, với cha hay với mẹ sau khi ly hôn. Vâng thưa luật sư, à, à, bên cạnh đó thì chúng ta có còn những điều gì cần phải lưu ý liên quan tới luật pháp mà về quyền nuôi con nữa không ạ? Vâng, thứ nhất ở ờ, theo quy định của luật thì ờ, chúng ta thấy rằng là con dưới 36 tháng tuổi thì quyền nuôi thuộc của mẹ. Sở dĩ có quy định này bởi vì nó thuận với lẽ tự nhiên. Khi con dưới 36 tháng tuổi thì các cái yếu tố sinh học, ví dụ như bú, mớm hoặc là ăn dặm còn phụ thuộc rất nhiều vào người mẹ. Cho nên pháp luật quy định con dưới 36 tháng tuổi thì nguyên tắc quyền nuôi thuộc về mẹ. Có nghĩa là trừ, trừ trường hợp người mẹ có thỏa thuận khác với người bố hoặc người mẹ bị các cái nhược điểm về thể chất, tinh thần thì quyền nuôi có thể giao cho cha. Còn về nguyên tắc thì con dưới 36 tháng tuổi, tức là dưới 3 tuổi thì quyền nuôi sẽ thuộc về mẹ. Đối với con từ 3 đến 6 tuổi hoặc là dưới 7 con xin lỗi, đối với con từ 3 đến 7 tuổi thì quyền nuôi là ngang nhau. Trong trường hợp này thì tòa án sẽ căn cứ vào các yếu tố Thứ nhất là về kinh tế, cụ thể là cái thu nhập của cha, của mẹ hoặc là yếu tố giáo dục, tức là cái khả năng chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục hình thành những cách tốt nhất cho trẻ để đưa ra cái phán quyết về quyền với con. Còn đối với trẻ trên 7 tuổi thì trẻ khi này đã nhận thức được ai là người tốt với mình nhất và có những cái cảm nhận ban đầu về cái tình cảm giữa cha và mẹ. Khi đó thì pháp luật quy định rằng à, tòa án cần phải ghi nhận ý kiến của các con, xem nguyện vọng các con muốn ở với ai và coi đó như một tiêu chí xem xét đánh giá phân định quyền với con. Vâng, về cơ bản pháp luật là như vậy. À, nhưng mà trên thực tế thì cũng có rất nhiều những trường hợp khác nhau xảy ra. À, ví dụ như là cả bố cả mẹ thì đều muốn dành phiền là nuôi cả hai đến ba con. À, ngoài ra thì cũng có những người bố kéo dài thời gian con mình ra ngoài 36 tháng để nó không đương nhiên thuộc về quyền của mẹ nữa. À, cũng có những trường hợp như là kiện cáo, tố cáo người này ngoại tình sẽ không thể nuôi con được. À, vậy thì trong những trường hợp như vậy thì chúng ta sẽ phải giải quyết như thế nào? Đúng là như vậy. À, theo quy định của luật hôn nhân gia đình hiện nay thì dựa trên quá trình trực tiếp làm việc hoặc là giải quyết các vụ án tại tòa án chúng tôi thấy rằng có khá nhiều các cái bất cập à, về mặt pháp lý cụ thể là gì là đối với theo quy định của luật là trẻ trên 7 tuổi thì tòa án phải ghi nhận và hỏi ý kiến của các cháu à, bằng văn bản tại tòa án tuy nhiên ở cái lứa tuổi 7 tuổi này thì các con có những cái nhận thức chưa thực sự đầy đủ và cái tâm lý của các con thường xuyên có sự biến chuyển nếu như hôm nay chúng ta hỏi cháu là cháu muốn ở với ai thì cháu nói với ở với mẹ nhưng ngày mai nếu hỏi con con muốn ở với ai thì con lại nói muốn ở với cha vâng thưa luật sư à, có thể nói rằng là chúng ta có rất nhiều các trường hợp cụ thể mà chắc chắn là đi vào mỗi trường hợp lại có cách giải quyết khác nhau tôi cũng chia sẻ thật là tôi thì à, chưa có con nhỏ cũng chưa lập gia đình cho nên cũng chưa à, trực tiếp rơi vào hoàn cảnh này bao giờ tuy nhiên những người bạn của tôi và những người anh chị thì cũng đã rơi vào hoàn cảnh này rất nhiều rồi và gây ra rất nhiều khó khăn đối với cả hai bên gia đình trong việc giành quyền nuôi con cái vậy thì ở phần tiếp theo của chương trình chúng tôi xin được tiếp tục quay trở lại với luật sư Lê Minh Trường để cùng giải đáp một số thắc mắc trực tiếp tới từ những quý vị khán giả liên quan tới những trường hợp cụ thể về vấn đề này. À, thưa anh Trường, anh có chia sẻ rằng là 50% số vụ án luật dân sự là vụ án về ly hôn. Vậy thì chắc hẳn là những người luật sư như anh sẽ rất bận bịu với những cái việc như vậy đúng không ạ? À, đúng là như vậy. Ờ, hiện nay thì mỗi một ngày chúng tôi tư vấn cho hàng nghìn khách hàng thông qua cái hệ thống tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến của công ty. Đồng thời thì mỗi một tháng thì văn phòng tiếp nhận từ 100 đến 200 những cái khách hàng tư vấn trực tiếp tại văn phòng và tương tự như khoảng độ 10% số lượng đó thì họ sẽ tiến hành cái thủ tục thực hiện thủ tục ly hôn tại tòa án và số lượng các cái vụ án ly hôn ở Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh thì không ngừng tăng qua các thời gian qua thời gian. Vâng. Ờ, như vậy phải nói rằng là cái chuyện cơm chẳng lành canh chẳng ngọt phải nói rằng là có xảy ra rất là nhiều Ờ, nhưng mà trên thực tế có lẽ rằng chúng ta không ai muốn phải chia đôi con đường như vậy vì thực ra nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến cuộc sống của hai vợ chồng và đặc biệt là cuộc sống của con cái đúng không ạ? À, vậy thì làm thế nào để chúng ta có thể giải quyết được uh, cái việc căng thẳng đó nếu như hai bên có mâu thuẫn với nhau rồi? Việc đầu tiên khi mà hai vợ chồng phát sinh mâu thuẫn thì chúng ta cần tìm đến sự tham vấn của luật sư hoặc các cái chuyên gia tâm lý để chúng ta có một cái nhìn nhận khách quan trung thực nhất về các cái quy định pháp luật về quyền và nghĩa vụ của các bên sau khi tiến hành thủ tục ly hôn. Và đặc biệt chúng ta à, nên có một cái nhìn nhận thấu đáo về có một cái văn hóa ứng xử hậu ly hôn một cách phù hợp. Bởi vì chúng ta thấy rằng tất cả các con à, là những người thiệt thiệt thòi nhất khi bố mẹ ly hôn. Do vậy thì nếu như cha mẹ không có những cái hành xử phù hợp thì sẽ gây nên cái sự khủng hoảng hoặc những cái cú sốc tâm lý rất trầm trọng cho các con và vâng, phải nói rằng là mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh không thể ờ, chúng ta quy ờ, về một hướng được đúng không ạ vì vậy có rất nhiều các tình huống xảy ra và ngày hôm nay thì tôi xin phép được ờ, giúp anh trường sẽ đưa ra những tình huống cụ thể để những khán giả của cà phê sáng với vt 3 có thể hiểu rõ hơn về câu chuyện này à, tình huống đầu tiên một khán giả đã gửi về cho chúng tôi đó chính là chúng tôi có ba con chồng tôi là người không tốt anh ta thường xuyên uống rượu có khi quát nạt rồi dọa đánh tôi à, tôi sẽ không yên tâm nếu như tòa xử cho một hoặc hai con ở với bố Tôi cũng không muốn các con phải chia ra, không được ở với nhau. Tôi cần làm gì để ba con mình ở với nhau? Thu nhập và công việc của tôi và anh ta là tương đối ngang nhau. À, cảm ơn uh, thính giả đã gửi câu hỏi. Theo quy định của pháp luật thì rõ ràng chúng ta có các cái tiêu chí cụ thể để xác định quyền nuôi con. Việc đầu tiên ấy, chúng ta phải xem xét về độ tuổi của các con để chúng ta xem được bố hoặc mẹ có quyền ưu tiên nuôi con. Sau đó rồi chúng ta mới căn cứ đến cái thu nhập của cả hai vợ chồng để làm cái căn cứ để xác định xem là chị có quyền với con hay không. Trong thông tin chị cung cấp thì có thể hiện là chồng có cái hành vi bạo hành, ngược đãi đối với các con. Thì trong trường hợp này nếu như có các bằng chứng xác đáng về hành vi bạo hành hoặc hành vi ngược đãi hoặc cái lối sống của cha của mẹ à, có những cái biểu hiện à, vâng. lệch lạc dẫn đến cái việc có thể không hình thành không tốt cho cái nhân cách Được. của dạ. các cháu thì chị cần có những cái bằng chứng thuyết phục để tòa án có thể phán quyết cho chị có quyền nuôi cả ba cháu. Nhưng trên thực tế thì đây là một cái phán quyết rất khó khăn dạ. và sẽ khó có khả thi bởi các cái bằng chứng chứng minh về cái lối sống hoặc cái yếu tố bạo hành ở Việt Nam thì thông thường khó khăn trong vấn đề thu thập và cái việc xử phạt vi phạm hành chính trong trường hợp bạo hành à, gia đình hoặc có các quyết định xử lý vi phạm hành chính thì đấy sẽ là cái căn cứ vững chắc để tòa án có thể xem xét tước hoặc là hạn chế cái quyền nuôi con hoặc là cái quyền thăm con sau khi à, đã có phán quyết của tòa án. Nhưng mà cụ thể thì cái bằng chứng xác thực để chúng ta có thể xác nhận được quyền nuôi con đó là gì? À, chúng ta có thể có các cái bằng chứng uh, chứng minh việc là người chồng có cái hành vi giả sử như nghiện ngập chẳng hạn dạ. thì nghiện ma túy vâng. thì chúng ta có những cái hồ sơ cai nghiện bắt buộc tức là cái bằng chứng này là cái bằng chứng chứng minh rằng là anh chồng với cái cái hành vi của anh ta có thể ảnh hưởng hoặc tác động tiêu cực đến con dạ. hay là đối với các hành vi bạo hành gia đình thì các cái quyết định xử phạt hành chính về hành vi bạo hành gia đình hoặc là những cái thương tích do vâng. chồng gây ra dẫn đến vợ phải nhập viện có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền dạ. thì sẽ là những cái bằng chứng xác thực còn trong những cái trường hợp dựa trên yếu tố lời khai thì tòa án phải tiến hành xác minh thu thập những cái bằng chứng từ những người thân hoặc là những cái lời khai từ hàng xóm hoặc là tổ trưởng dân phố, hội trưởng hội phụ nữ thì đấy là những cái bằng chứng bằng chất bổ sung để củng cố thêm quyền với con của chị. Vâng. Và chúng ta sẽ cùng đến ngay với câu hỏi thứ hai trong chương trình ngày hôm nay. À, vợ tôi ngoại tình và đó là lý do khiến chúng tôi ly hôn. À, tôi nghĩ cô ấy không xứng đáng được nuôi con. Luật pháp có đứng về phía tôi hay không? Đúng là cái hành vi ngoại tình thì là một trong những cái lý do là khá nhiều cặp vợ chồng đề cập đến dạ. khi tiến hành cái thủ tục ly hôn. Tuy nhiên thì ờ, yếu tố ngoại tình thì không phải là một trong những cái yếu tố à, hạn chế cái quyền với con à, bởi vì cái cái cái nghĩa cái người phụ nữ ngoại tình thì nó chịu sự điều chỉnh bởi các cặp phạm trù về đạo đức xã hội và lối sống còn về mặt pháp lý thì pháp luật không can thiệp hoặc là gì không à, tiến hành xử phạt các hành vi ngoại tình hoặc là gì chỉ đối với các hành vi ngoại tình à, mà có cái hành vi công nhiên chung sống như vợ chồng thì khi đấy pháp luật mới xử lý ra các độ hành chính hoặc hình sự. Dạ. Còn những hành vi lén lút thì không bị xử lý. Do vậy, đối với những hành vi ngoại tình nếu như mà um, cái hành vi đó cấu thành cái lối sống không lành mạnh theo cái quan điểm của luật hôn nhân gia đình thì đó có thể là một cái căn cứ hoặc một cái yếu tố để thẩm phán xem xét loại bỏ cái quyền nuôi con và ảnh hưởng trực tiếp đến cái quyền với con của cái người có hành vi đó. Dạ vâng. Và đây là câu hỏi cuối cùng của ngày hôm nay. Ờ, em có hộ khẩu tại Nam Định, chồng hộ khẩu tại Bắc Ninh, sinh sống và làm việc tại Hà Nội. Hai vợ chồng em không có tài sản chung, nhà đang đi thuê, có một con chung năm nay 4 tuổi. Em đơn phương xin ly hôn và muốn nuôi con. Tuy nhiên gia đình nhà chồng và chồng đều không đồng ý và gây khó khăn. Em phải nộp đơn xin ly hôn ở đâu, làm thế nào để giành được quyền nuôi con? À, theo thông tin bạn cung cấp thì ờ, à, bạn sẽ tiến hành thủ tục ly hôn đơn phương tức là trong trong trường hợp này thì người chồng không đồng ý với việc người vợ nộp đơn ly hôn thì theo quy định của luật tố tụng năm 2015 quy định đối với thủ tục ly hôn đơn phương thì bạn phải nộp đơn tại nơi mà bị đơn có hộ khẩu thường trú tức là nơi người chồng của bạn cư trú ở đâu thì bạn sẽ phải nộp đơn tại tòa án nhân dân quận huyện nơi người chồng bạn có hộ khẩu thường trú à, tại sao lại có quy định này bởi vì chỉ nơi tòa án nơi cư trú của người chồng mới có thể tiến hành triệu tập à, và xác minh các cái thông tin về tài sản, thông tin về nhân thân, về quyền với con qua đó để có thể đưa ra cái phán quyết chính xác nhất về vụ việc của bạn. Và rõ ràng đây cũng là một cái yếu tố thường gặp trong cái quá trình à, xử lý các thủ tục ly hôn hiện nay. Dạ vâng phải nói rằng ừ. là trong cuộc sống của chúng ta thì có rất nhiều những tình huống được xảy ra và cũng sẽ có rất nhiều cách để chúng ta có thể giải quyết à, như tôi nghĩ rằng là khi mà có mâu thuẫn xảy ra thì chắc chắn là cũng khó để có thể cả, uh, hàn gắn lại à, nhưng quan trọng là chúng ta sẽ phải giữ được một cái đầu lạnh đúng không ạ hãy bình tĩnh hãy suy nghĩ hãy nghĩ ra những cách giải pháp tốt nhất vì uh, dù bố đúng hay là mẹ đúng thì cái người tổn thương nhất và chịu nhiều thiệt thòi nhất vẫn là được con của mình và ngày hôm nay à, rất cảm ơn ờ, luật sư Lê Minh Trường đã đến với chúng tôi và chia sẻ những điều phải nói rằng là rất bổ ích về cái việc hậu ly hôn này. Cảm ơn chương trình.